Chào các em, hôm nay các em học môn toán, luyện tập trung, trang 139, tuần 27. Bây giờ, cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học này nhé. Bài 1 Cho các phân số 3 phần 5, 5 phần 6, 25 phần 30, 9 phần 15, 10 phần 12 6 phần 10 Câu A Rút gọn các phân số trên Câu B Cho biết trong các phân số trên Có những phân số nào bằng nhau Bài tập này yêu cầu các em làm gì vậy? À, yêu cầu các em là rút gọn các phân số và cho biết các phân số trên có những phân số nào bằng nhau. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cách rút gọn phân số cho các em nhớ nhé. Đầu tiên, các em xét xem tự số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Rồi chia tự số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Phân số tối giản có nghĩa là phân số không thể rút gọn được nữa các em nhé. Bây giờ các em hãy xem cô làm mẫu nhé 3 phần 5 và phân số 5 phần 6 là phân số tối giản Bây giờ chúng ta đi rút gọn phân số 25 phần 30 Thì các em xem tử số và mẫu số Cùng chia hết cho 5 Thì ta lấy 25 chia 5 và 30 chia 5 Ta được phân số là 5 phần 6 Bây giờ còn lại các phân số các em hãy rút gọn nhé Sau khi các em rút gọn xong thì các em sẽ biết được phân số nào bằng với phân số 3 phần 5 và những phân số nào bằng với phân số 5 phần 6 là các em đã thực hiện xong bài tập số 1. Sau khi các em thực hiện xong bài tập số 1 Chúng ta sẽ sang bài tập số 2 Bài 2 Lớp 4A có 32 học sinh Được chia đều làm 4 tổ Hỏi Câu A ba tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? Câu B ba tổ có bao nhiêu học sinh? Bài tập 2 này cho ta biết gì và hỏi gì? À, bài tập 2 này cho ta biết lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Và bài toán hỏi 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp và hỏi 3 tổ có bao nhiêu học sinh. Dựa vào đề bài cho và đề bài hỏi thì các em biết được là lớp 4A được chia thành bốn tổ đều nhau và ba tổ thì chúng ta biết được là sẽ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ra ba tổ thì sẽ chiếm 3 phần tư số học sinh của cả lớp. Vậy muốn tìm số học sinh của ba tổ này tức là chúng ta sẽ đi tìm 3 phần tư của 32 để tìm 3 phần tư của 32 ta làm như thế nào à ta lấy 32 nhân với 3 phần tư sau đó các em sẽ ghi thêm đơn vị vào kết quả nhé đây là bài giải các em hãy dựa vào bài giải này và các em thực hiện phép tính nhé Sau khi các em làm xong bài tập 2, chúng ta sẽ sang qua bài tập số 3. Bài 3 Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã khi đi được 2 phần 3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến thị xã. Bài tập 3 này cho ta biết gì và hỏi gì? À, Bài tập 3 này cho ta biết quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km và cho biết anh Hải đi được là 2 phần 3 quãng đường. Bài toán hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến thị xã. Dựa vào đề bài cho biết và đề bài hỏi, cô sẽ tóm tắt như sau. Từ nhà đến thị xã dài 15 km và từ nhà đến thị xã này được chia làm 3 phần bằng nhau mà anh Hải đã đi được 2 phần tức là anh Hải đi được 2 phần 3 quãng đường hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì mới đến thị xã thì chúng ta dựa vào tóm tắt thì chúng ta tìm số km đường anh Hải đã đi mà anh Hải đã đi là 2 phần 3 quãng đường tức là tìm 2 phần 3 của 15 Vậy các em và dựa vào bài đã học tìm phân số của một số thì ta sẽ làm được cái bài toán này à ta lấy là 15 nhân cho 2 phần 3 thì ta tìm được đoạn đường mà anh Hải đã đi sau đó các em sẽ tìm km đoạn đường anh Hải còn phải đi là bao nhiêu thì chúng ta lấy quãng đường từ nhà đến thị xã trừ cho đoạn đường mà anh Hải đã đi thì chúng ta tìm được số km đoạn đường mà anh Hải còn phải đi tiếp là bao nhiêu. Có thể chúng ta giải cách khác. Chúng ta coi độ dài của quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã là một đơn vị. Tìm phân số tìm phần đường anh Hải còn phải đi. Ta lấy một trừ cho số phần đường anh Hải đã đi mà phần đường anh Hải đã đi là 2 phần 3 do đó ta lấy 1 trừ cho 2 phần 3 thì ta được ra là 1 phần 3 quãng đường Tiếp theo chúng ta tìm số km đường anh Hải còn phải đi tiếp Mà đoạn đường, phần đoạn đường mà anh Hải còn phải đi tiếp là 1 phần 3 của 15 km Ta lấy 15 nhân cho 1 phần 3 Thì ta sẽ tìm được số km đường anh Hải còn phải đi Bây giờ các em sẽ giải bài toán này vào vở nhé. Sau khi các em giải bài toán này xong rồi, chúng ta sẽ qua phần trò chơi. Trò chơi được mang tên trò chơi lật ô số. Câu 1 Nêu phân số tương ứng Bớt sơ đồ sau Các em suy nghĩ và làm bài trong một phút nhé Đây là đáp án của cô Ô số thứ tư Điền số thích hợp vào ô trống 2 phần 3 bằng 4 trên ô trống 9 phần 12 bằng ô trống trên 4 Các em làm bài Đây là phần đáp án của cô Ô số thứ hai điền dấu thích hợp vào ô trống dấu lớn dấu bé dấu bằng 2 phần 5 so sánh với 2 phần 9 các em suy nghĩ làm bài đây là đáp án của cô ô số thứ ba điền vào ô chỗ chấm sau cho thích hợp trong hai phân số cùng mẫu số phân số nào có tử số bé hơn thì chấm chấm phân số nào có tử số lớn hơn thì chấm chấm chấm các em suy nghĩ làm bài Đây là phần đáp án của cô Ô số thứ 5 Tính 1 phần 2 chia 1 phần 2 bằng Các em suy nghĩ làm bài Đây là phần đáp án của cô số thứ 6 Tìm 1 phần 4 của 12 Các em suy nghĩ và làm bài Đây là phần đáp án của cô Tiết học hôm nay đến đây là hết rồi Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt, chăm ngoan.